để ờ, các bạn thành lập một website thì có một video mình đã hướng dẫn các bạn cách để tạo một trang landing page thiệt đẹp thì ờ, để ờ, mình sẽ vào website mình cho các bạn xem cái cái video trước mình đã chia sẻ với bạn cách để tải lên Google rồi thì trong video này mình sẽ chia sẻ với bạn một cách khác là sẽ tải Google Landing Page lên bằng cái quản trị của hosting thì khi bạn đăng nhập vào Hotin đây mình sẽ đăng nhập trở lại đây đây là Hotin bạn sẽ đăng nhập vào rồi bạn sẽ kiếm là file uh, Acer để là quản lý tập tin á rồi bạn click vào rồi bạn sẽ chọn cái tên miền mà bạn muốn uh, muốn cái trang làm page bạn select vào đây rồi bạn à, sẽ bấm vào à, công khai rồi mình sẽ để à, tiếng Anh cho dễ nhìn tại vì mình làm tiếng Anh quen rồi rồi bạn sẽ bấm là web à, comment rồi bạn sẽ bấm là win trang của thằng à, Nguyễn rồi sẽ bỏ đi đây mình sẽ đăng nhập trở lại mình sẽ chọn cái delete thăng này nha rồi bấm chỉ huy rồi tương tự như vậy sẽ vô uh, ờ, content rồi win rồi bạn sẽ upload lên upload interpreter lên đây bạn sẽ tập tin tải lên thì tập tin này nó sẽ nằm ở trong desktop bàn làm việc và mình lưu tập tin ở đây thì bạn sẽ thì tập tin mình có để trên ờ, trang web của thanh com bạn vào trang chủ và và tải xuống mình sẽ để cái link dưới phần mô tả video để cho các bạn à, và tiếp tục mình sẽ tải thêm một cái file nữa Inter folder 216 à, đó để mình sẽ lấy những cái à, giao diện thời gian chờ đợi mình sẽ đăng nhập vào cái à, quản trị của blog quản trị website bạn rồi bạn sẽ vào giao diện bộ bộ ghét của à, tên miền thăng nguyễn chấm à, david thăng đây bạn sẽ vào đây con được chưa nghe US chưa được hả? khi mình nâng cấp progress lên cái progress này nó đã bạn cũ quá ok rồi mình sẽ đăng nhập quản trị cho nó mới nó chưa có à, ấy được thì nó khoảng 30 phút mới được để mất thời gian của bạn thì mình sẽ đăng nhập vào cái quản trị của thăng nguyễn.com nguyễn thăng.com đây nó cũng giao diện như thế này rồi bạn sẽ ra bộ in pin đã cài đặt nè đó để tải lên xong đi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp mình sẽ qua cái này nó cũng tương tự vậy thôi thì Interpreter là một cái trang web của dạng Linux nó rất là chuẩn và đẹp mắt mà lại tốc độ là rất là nhanh cho WordPress thì nó nhanh gấp đôi đó cho nên chạy rất nhanh thì nhiều người đã sử dụng cái này để bán hàng rất hiệu quả từ năm uh, cuối 2016 2017 2018 thì nhiều người bán trang này rất hiệu quả cho nên họ đã áp dụng có những khóa học là bán hàng bằng Lineback thì để có thời gian chuyên sâu hơn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để à, tạo trang bán hàng cho Lineback thời gian chờ tải lên thì à, mình sẽ cho các bạn xem cái trang web của mình thì mình cũng đã liên kết với Google AdSense giờ cũng đã hiện quảng cáo lên đó thì các bạn có thời gian rảnh hãy click vào ủng hộ mình gửi thang.com mình có để đường link dưới phần mô tả video bạn click vào thêm có quảng cáo thì bạn bấm vào đó để ủng hộ mình thì bạn bấm vào cũng chẳng mắc mát chi nhưng mà ngược lại thì mình được hưởng thành quả các bạn bấm đây mình sẽ qua một trình duyệt khác để mình xem nó sẽ ờ, hơn việc này nhiều khi nó không có vì phản cảm với thằng ờ, accent tại vì mình là chủ của trang web mình click vào xem quảng cáo thì nó sẽ không tốt à, những quảng cáo dạng banner thì các bạn liên kết được thì nó sẽ hiện quảng cáo liên tục đó. mình xem nó tải xong chưa nghe rồi bạn sẽ quay lại với à, trang chủ win rồi tiếp tục bạn sẽ dán nát hai file này ra bạn bấm vào bấm vào đó bạn sẽ extra à, nó ra ok extra file để dán nén ra rồi trở về tiếp tục cái file này cũng vậy là sẽ giấy nén ra extra file rồi sau khi giấy nén xong thì bạn sẽ đăng nhập vào cái à, cái quản trị của nó mình sẽ vào đây trở lại rồi sorry sorry sorry mình không đăng nhập vào đây mình sẽ đăng nhập vào cái à, cái bậc kép đăng nhập vào quản trị á để xem chạy được hay chưa nghe không thể truy cập trang web thì mình sẽ cài đặt lại Lưu thay đổi chỉnh sửa thành công đó thì để, để mất thời gian các bạn thì mình sẽ đăng nhập vào cái à, trang nguyễn thành com đi đó com vượt admin đó mình sẽ đăng nhập vào rồi các bạn sẽ bấm vô in vô in đã cài đặt nè đó interpreter 2.0 các bạn sẽ bấm kích hoạt nó sẽ lên đó cũng tương tự vậy thôi rồi bạn sẽ vào cái trang của nó thì mình đã tạo được 15 ờ, trang và một trang đang dang dở đó thì lượt truy cập trang web là 12.000 mình sẽ cho bạn xem một trang đây mình sẽ lấy một cái giao diện ờ, mình sẽ lấy một cái trang web ví dụ như ờ, cái nào ngắn thôi nha đây là trang Inja đó này hơi dài xíu thì để làm giống cái trang này thì bạn sẽ vào đây bạn chọn một cái mẫu đây ví dụ như ờ, rất nhiều mẫu hàng trăm mẫu nên mình sẽ chọn một cái mẫu nào đẹp bạn ưng ý đó và sẽ làm đây ví dụ như mình lấy cái mẫu này để giống cái à, cái trang web này đi nghe đó thì phần trên này phần cài đặt cái phần này là phần puin là các bạn sẽ xuất ra giữa là sell đây bạn sẽ cài đặt cái trang thứ nhất là SEO trang nè đó đặt tên SEO thì bạn sẽ đặt cái tên trang này là gì ví dụ như ờ, thử nghiệm một đi rồi bạn sẽ cho nó này thì bạn lưu thôi còn bằng ờ, bạn SEO thì nó khác nữa đây mình sẽ copy này mình dán vào đây luôn rồi mình sẽ bấm vào hai disk panel rồi thì để thay đổi cái logo thì bạn sẽ vào đây bạn sẽ bấm cài đặt đó thì bạn sẽ tải ảnh lên đây bạn sẽ up upload idle sẽ lấy từ cái thư viện của à, cái này đây ví dụ như cái logo này đi rồi xong bạn sẽ bấm là hai disk mantle để lưu lại còn đây các bạn cũng sẽ cài đặt ví dụ như mình sẽ copy cái này đây tại sao phải kiếm tiền của trình duyệt cái tosi rồi copy bạn sẽ vào đây để chỉnh sửa rồi bạn hành cho về dán vào sẽ copy lại rồi mình đánh về rồi ta à đây cho cái màu của nó màu trắng ở bên đây là cái nền à, xanh thì màu trắng mới nhìn thấy còn đây cái màu trắng mà cái, cái nền trắng nữa nên sẽ đổi lại cái nền đây mình sẽ đổi lại màu xanh cái này là cái màu chữ mình sẽ đổi cái nền xanh ở bên đây Đó, chữ mình sẽ đổi lại màu trắng rồi xong bạn sẽ chỉnh cái phông chữ này cho nhỏ xíu cho nó sẽ vừa HL1 đi rồi chọn cái size như size 48 à, đi bạn có thể ẩn cái, cái dòng này đi được đó cái tắt này cho dễ nhìn rồi cái tiếp là gì cái tiếp là một cái à, dòng chữ dưới này mình sẽ copy tiếp vào dạ thôi đó cũng tương tự vậy bạn sẽ vào chỉnh sửa và bạn sẽ dán vào thì nó không cho sử dụng ờ, trục phải để dán thì bạn sẽ dán bằng cạnh Ctrl V bây giờ này nó cũng có nền màu trắng này màu xanh mình sẽ sửa lại sửa lại cái này màu xanh luôn mới nhìn thấy cái chữ màu trắng được ok đặt rồi mình sẽ chọn cái nền màu xanh sẽ làm lại này đi cho nó bị lỗi gì đâu đây chỉnh sửa lại rồi bạn sẽ cài đặt nền cài đặt nền thì nó sẽ có dạng ra chọn màu nền cho nhanh đi sẽ chọn một xanh đó màu xanh mà chữ xanh nữa thì sẽ không thấy cho nên chọn một xanh mà chữ trắng không thì mình chọn cái chữ trắng đi lên màu trắng và cái chữ màu đỏ đi rồi kế tiếp mình sẽ chọn thêm một cái trang à, như này bạn à, có thể xóa bỏ này cũng được ok luôn ok thì đây là gì khai thác trình duyệt bạn sẽ cho một cái à, đây mình sẽ thêm cái này đi ở đây nó sẽ thêm một cái trang màu trắng đúng không mình sẽ thêm cái phần à, trống này trống này là bằng gạch cái này đây bạn thêm bên dưới này đó cái này các bạn có thể kéo ra đó, cho nó bằng rồi cái khoảng này thì để giống cái giống khúc này thì bạn sẽ cho nó một cái à, phong chữ đây cho phong chữ vô đây đây là nó hai hai ô mình sẽ xóa này đi sẽ cho nó về một trang thôi rồi vâng, mình sẽ cho cái à, thêm cái này rồi bạn sẽ xóa cái dòng giữa này đi đó, để cho nó à, xóa hết luôn hả không được để kéo này qua rồi mình sẽ đưa này vào cho nằm giữa rồi mình xóa trên này ra ok sau này là mình sẽ thêm cái à, cách xuống đó rồi bạn xin sửa này bằng cách là các bạn sẽ xóa nó đi rồi bạn sẽ copy cái à, này qua rồi dưới này tương tự thì bạn sẽ cho một cái dòng chữ lớn đây dòng chữ lớn các bạn sẽ dòng chữ A rồi bạn sẽ copy bên đây qua đó đây là dạng mình chỉ hướng dẫn thôi nha còn bạn làm mà bạn sọc hay soạn nội dung để các bạn à, đó thì chữ này nó hơi lớn thì chữ này nó nhỏ hả mình sẽ trang trí lại chút xíu rồi bạn sẽ vào chỉnh lại thứ nhất là cái màu à, cho nó màu xanh rồi cái size sự như 42 42 bé quá à, cho dùng giữa đây nha đó rồi cho nó 56 đó tương đối đó bạn rồi kế tiếp thì đây là một dòng chữ nhỏ nữa thì tương tự vậy bạn sẽ lấy cái này bạn qua rồi bạn chỉnh sửa rồi đây bạn sẽ chán này vào bắt này vào thì đây là chữ màu trắng chữ màu đỏ thì cũng đơn giản thôi như lúc nãy giờ mình đã chỉ thì bạn à, click vào đây rồi sẽ chỉnh sửa cái chữ nó thành cái màu mình muốn đậm nè lợt nè đó rồi cái màu chữ bạn sẽ cho nó màu lợt lợt đi rồi cái tiếp là cái à, cái video của cái tour ở đây thì cái video chèn vô thì bạn cũng sẽ xem thêm một cái video đây bạn kéo qua rồi ảnh camera rồi bạn cũng sẽ bấm vào cài đặt thì trước tiên mình sẽ lấy URL của video đây mình sẽ trở lại trang nguyễn thăng.com mình sẽ lấy URL video cho giống luôn nha rồi kiếm tiền với trình duyệt đây kiếm tiền với trình duyệt thì bạn sẽ mở video ra sau đó bạn sẽ nhắm chuột phải nhấn vào video nha rồi bạn sẽ sao chép sao chép UL video sao chép mã nhúng rồi bạn sẽ qua đây rồi bạn xuống vào cài đặt rồi bạn sẽ chọn là enter view code rồi bạn sẽ dán vào xong bạn sẽ lưu lại mình sẽ sell lại để mình chưa sell rồi các bạn sẽ xem thử đó thấy chưa nó cũng uh, giống như cái trang mà mình đã làm đó có một video đó thì tương tự vậy thôi những phần dưới cũng như gian vậy đó các bạn sẽ trang trí từng phần đó bạn lấy hình ảnh về hình ảnh trang bài viết rồi mình sẽ tiếp tục chia sẻ bạn cách chèn ảnh không vậy thôi đây bạn sẽ thêm ờ, kéo này ra cũng được kéo này ra thêm rồi bạn sẽ thêm tương tự và thêm cái hình ảnh vào rồi bạn thêm khoảng cách nè đó rồi bạn sẽ bấm vào cài đặt ảnh lên thôi rồi upload ảnh thì đó là cái Ritusi à, mình sẽ lấy một cái à, ảnh đây dùng ảnh của nó nè rồi sẽ bấm đó rồi từ từ như thế rồi còn cái bọn à, cái comment Facebook này thì cũng tương tự vậy bạn sẽ à, đây comment nè kéo vào thả xuống rồi bạn lưu lại nhưng mà bạn phải vào để để à, đăng nhập nha đăng nhập cái facebook vào thì bạn mới mới hai cậy lên được đây mình sẽ cho bạn xem chẳng khác gì là cái à, mình đang sử dụng đó comment facebook thì để làm được cái này thì bạn sẽ đăng nhập lại cái à, quản trị của website bạn vào enter folder để cài đặt cái à, sẽ dán cái IP của cái à, Facebook vào và cái à, Facebook thì cái này làm thế nào thì bạn sẽ gõ lên Google xem đó cũng rất đơn giản thôi đó thì mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành cái à, trang trí và sử dụng một cái trang interborder để bạn làm một trang web landing page thì đây các bạn sẽ kéo video này cho nó lớn ra đây bạn sẽ kéo chiều dài ra thì này sẽ lớn màn hình rồi bạn sẽ lưu lại còn bạn xuất bản bạn sẽ bấm vào đây bullet thì sẽ xuất bản rồi bạn sẽ cài à, đổi tên đây bạn sẽ đổi cái đường link dưới dạng là link của bạn để dễ nhìn thì bạn bấm vào đây chỉnh sửa lại à, giống như ờ, đây nè nguyễn thăng com sạc kiếm tiền với uh, roto tab siro tab đó tương tự vậy thôi thì do thời lượng video cũng hơi khá dài rồi nên mình sẽ tạm ngừng video ở đây nếu bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm nút vào nút đăng ký đây những bạn ờ, mới ờ, tham gia thì có lẽ chưa biết đăng ký đó thì dũng video này mình sẽ bấm vào nút đăng ký và mình bấm sống bồi chuông đó thì nếu bạn nào muốn mà đăng ký chéo thì hãy comment dưới này đó thì mình sẽ thấy cái comment bạn mình sẽ đăng ký lại kênh bạn ví dụ như chào bạn đi hoặc là mình khen bạn làm video hay gì đó thì họ sẽ đăng ký lại kênh mình đó tương tự vậy còn ngoài ra thì các bạn cũng có thể vào cái trang web nguyễn thành.com để click vào quảng cáo ủng hộ mình để mình sẽ có tinh thần hơn và nhiệt quyết hơn để chia sẻ đó bạn những cái uh, thủ thuật kiếm tiền online đó à, và những cái thủ thuật uh, à, để giúp các bạn thể kiếm tiền nhanh chóng từ cái trang web hoặc là từ cái uh, YouTube đó. thì đây là quảng cáo thì bạn sẽ click vào ủng hộ mình đó thì bạn click vào chẳng mất thời gian gì nhưng mà ngược lại thì mình sẽ cảm ơn bạn nhiều đó. đầu trang cuối trang gì đó còn bà biết không được đó, thì thường cái ờ, quảng cáo đầu trang thì nó sẽ có giá trị hơn so với những cái quảng cáo mà của trang đó, bạn clip vào vậy thôi là xong Vâng, à, cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi kênh Thân luyện À, xin chào tạm biệt và hẹn lại video tiếp theo.